sẽ giới thiệu cho anh chị một cái ờ, dòng sản phẩm đó là kính nhắc tròng nhìn xuyên bài vậy thì bây giờ các anh chị sẽ cùng em đi ờ, tìm hiểu thực hư là cái kính nhắc tròng nhìn xuyên bài này như thế nào đây là một bộ kính nhắc tròng nhìn xuyên bài đã đóng sẵn hộp rồi đấy ạ đấy, em sẽ bóc em sẽ bóc cái bộ kính này ra và em sẽ khi mà cái kính mình đeo vào mình sẽ nhìn cái bộ bài này như thế nào nhé trước tiên là về bộ bài bộ bài này là bộ bài thông dụng ạ khi mắt bình thường nhìn thấy thì sẽ không thể phát hiện được không thể nhìn thấy được các chất ở trên bộ bài giống như là bài công ty đâu ạ đây đúng không ạ đây giống như bài chợ bình thường vậy thì điều kỳ diệu nào khi đeo kính áp tròng vào thì sẽ có cái điều kỳ diệu gì xảy ra thì um, các anh chị cùng em sẽ đi tìm hiểu đây đây là một bộ kính áp tròng khi mà mình đeo kính vào thì sẽ nhìn được tất cả các cái các cái chất của lá bài ngay từ mặt sau lưng bài đây ạ đây là con 10 10 này là 10 bit ạ ở đây là không tem phải đã quên cho mở lọc không theo đây là tám, tám này là tám cơ đây là ca ca này là ca bích Đấy. đây là hai tép này đây là a tép này Đấy, mình sẽ nhìn được hết tất cả các chất của bộ bài khi mà mình đeo kính áp tròng này vào đây là caro khi mình đeo kính áp tròng vào thì mình sẽ cũng nhìn được thấy một màu như thế này nhá. Đấy. đây là quy bất kỳ một cái lá bài nào mình cũng đều nhận biết được chất của lá bài hết ạ đây là con 8 nữa đây ạ đấy này là con 10 có ký hiệu hết rồi ạ có ký hiệu hết của bộ bài tất cả các bộ bài kính khi mà mình đeo kính vào kết hợp với cái bộ bài này thì à, mình sẽ nhìn thấy tất cả các chất của lá bài ngay từ đằng ngay từ mặt sau lưng bài ạ. đây là chín cơ ạ đây là đây là sáu cơ đây là con năm Đây. Một bộ kính áp tròng thì nó sẽ gồm Đây, một bộ kính áp tròng khi các bạn nhận về Đây là một loại kính áp tròng nhập khẩu từ Mỹ ạ Các bạn nhận về một bộ kính áp tròng thì sẽ có như thế này <clears throat> Cái quan trọng nhất đây ạ Cái quan trọng nhất là hai mắt kính Hai mắt kính này thì đã được sẵn, đựng sẵn ở trong lọ thủy tinh đây cái mắt kính đây khi mình đeo cái mắt kính này vào thì mình sẽ nhìn thấy tất cả các cái ờ, chất của bộ bài cái bộ bài này thì đã được in cái chất phản quang chìm lên trên lưng bài nên là khi mà mình nhìn vào mắt thường thì mình sẽ hoàn toàn là không thể ờ, nhìn thấy cái chất của bộ bài đâu ạ còn các bạn lưu ý nhé một số cái loại một số cái loại bài đẻo đấy ạ một số loại bài đẻo khi mà mình mình soi đèn vào cái này thì sẽ nhìn thấy là cái cái vân đỏ bộ bài nổi lên sẽ nhìn thấy chất phản quang nó nổi lên đấy đấy là bộ bài đẻo còn đây bộ bài xịn đây đang nhìn dưới ánh sáng đấy ạ hoàn toàn là không thấy gì đúng không ạ các bạn nên phân biệt nhé bài này thì có nhiều loại bài lắm ạ bên mình là bên công ty nên là bán hoàn toàn tất cả những cái đồ là uy tín chứ không phải là <laughs> lắm người thì bảo là kính áp tròng này có đeo vào có nhìn được xuyên bát hay không hay là có nhìn xuyên bầu cua tài xỉu không hoàn toàn xin đưa hoàn toàn là không có đâu ạ đây ạ mình xuống luôn ạ đây là một cái thùng bầu cua thùng bầu cua này bằng giấy mình đeo kính áp tròng này vào thì mình làm gì nhìn thấy gì được ạ làm sao biết được đúng không ạ những quảng cáo kia chỉ là quảng cáo giả vờ thôi ạ quảng cáo giật tiết thôi đây hoàn toàn không nhìn thấy không nhìn xuyên được qua cái gì đâu ạ kính áp tròng này cực hư của nó chỉ là in cái chất phản quang chìm khi mà mình cái đeo cái kính này vào thì mình sẽ nhìn thấy rõ cái chất phản quang chìm đấy một bộ bài kính thì nó sẽ gồm mắt kính mình phải đeo cái kính áp tròng này vào và kết hợp với cái bộ bài này cái bộ bài đã in sẵn, sẵn chi chất phản quang chìm lên trên cái bài kính này thì các bạn mới biết được đây Ờ, mới biết biết được cái cái cái quân bài chứ không phải là đeo vào không chứ không phải là đeo kính vào mà nhìn thấy mặt đằng sau nhưng mà đằng trước rõ mùng một đâu ạ đấy chỉ là giật tiếp thôi các bạn nhé đấy, các bạn lưu ý ạ đây thì ờ, khi mình đeo vào thì mình sẽ nhìn thấy là ký hiệu con số 3 ba này ba cơ thì là nó sẽ có một cái góc vuông như thế này đấy khi mình đeo kính vào ví dụ con ba cơ ba cơ các bạn nhìn chưa ba cơ này một cái đường thẳng này đấy. nhưng cái nhược điểm của cái kính này là gì ưu điểm của kính thì mình nói rồi đúng không ưu điểm của kính này là khi mà đeo kính vào thì sẽ nhìn thấy tất cả các chất bài của bộ bài ngay từ mặt đằng sau lưng bài mà không cần ngửa lên và thứ hai là kính của chúng tôi là kính mỹ kính mỹ nên là khi mà đeo vào mắt thì hoàn toàn là sẽ không gây cảm giác cộm mắt hay là khô mắt hay là mỏi mắt các bạn đeo cả ngày cũng được khi nào cảm thấy hơi khô thì có thể là ờ, tra cái lọ nước muối sinh lý vào mắt ờ, tra vài giọt vào là sẽ cảm thấy ok nhưng cái nhược điểm của cái này là gì nhược điểm của cái này là khi mà bạn đeo ờ, khi mà mà đi chơi thì bắt buộc là phải lùa bài vào trận chơi nhưng mà bây giờ ừ, trong cái trường hợp mà mình không thể lùa bài được vào trận chơi trong trường hợp mình không lùa được bài vào trận chơi nhé thì mình có thể sử dụng một cái sản phẩm đó chính là sản phẩm đổi bài đây là những sản phẩm đổi bài thì trước tiên mình sẽ giới thiệu đây là cái ví đổi bài dòng ví đổi bài hiện nay là có hai loại là ví dài ví ngắn đây ví nam ví vuông nam đây đây là ví nam nhé đó và đây là ví nữ ví này dùng cho nữ hoặc là những bạn nam nào cá tính thì là có thể cái dòng dùng cái dòng ví này cái ví cái ví đổi bài này thì nó cũng rất là hay không cần không cần phải lừa bài nào vào bộ bài nào cũng sẽ đổi được hết bài nào cũng đổi được hết chỉ cần đặt cái lá bài vào cửa ví này thì ví sẽ tự động hút đấy và bây giờ mình sẽ làm một cái động tác đơn giản đổi bài thôi sẽ thay đổi được số điểm số chấp vào bài đó thế nào là đẩy ra đó đơn giản vậy thôi bây giờ ví dụ bài mình là như thế này mình à, vừa giờ mình bỏ quy vào đúng không đây ví dụ bài mình đang có này bây giờ mình đã có con quy ở trong này rồi đúng không mình chỉ cần một động tác đơn giản thôi ạ thì bài đã chỉ cần một động tác đơn giản nhé, đổi bài mình đút vào đây cái mình đút vào miệng này là quy ví dụ đây nhá mình, mình biết bây giờ vào trận chơi thì mình sẽ bỏ sẵn một con này vào này mình biết là lúc vào giờ mình đã bỏ con ờ, một con bào con di đúng không mà bài mình ví dụ chơi liêng này bài mình đang có như thế này mình muốn bài mình được liêng thì mình sẽ có một cái động tác đơn giản như này thôi động tác đơn giản này đấy chạm nhẹ vào đầu ví đã đổi được rồi đó cái ví này thì ưu điểm của nó là đổi bài rất là êm các bạn ạ ví là ví da nhé đổi bài rất là êm thay đổi cái số điểm của bài mình rất là nhanh chóng mà mình không cần phải lùa bài vào ngoài cái dòng sản phẩm ví ra thì mình bên mình cũng có những cái dòng sản phẩm ví dụ như là áo ở bài này đây một cái chiếc áo bình thường đúng không ạ áo ngoài chợ đấy nên mình đã gắn sẵn cái motor đổi bài vào rồi đấy, gắn sẵn motor đổi bài vào nếu các bạn không thích dùng ví thì các bạn có thể dùng cái áo đổi bài áo đổi bài thì bên mình cũng làm mẫu mã rất là đa dạng ngoài áo ra thì mình cũng có, có dòng là dòng quần đổi bài đây dòng quần đổi bài này đấy phần đổi bài đây ạ phần đổi bài đây ngoài áo ra thì có thêm quần đổi bài nhá, quần thì có lại quần ngắn và quần dài đây là quần dài rất là trẻ trung đúng không ạ đó đây là quần quần bò ngắn này quần bò ngắn này thì, thì uh, tầm tuổi nào cũng đều mặc được hết thiết kế là hợp thời trang đó đó lúc còn già thì à Ừ, mình đã giới thiệu cho đến các bạn hai cái dòng sản phẩm đó chính là dành cho chơi bài và giá cả cũng rất hợp lý đó chính là kính nhắc trong nhìn xuyên bài và dụng cụ đổi bài đó, các anh chị đã có nhu cầu mua hàng thì có thể gọi điện đến hai số điện thoại là 0868 02 từ Việt Nam hoặc là 0974 07 từ 3 để được ừ, tư vấn mua hàng miễn phí tư vấn ờ, mua hàng miễn phí là ờ, bên em thì có hai cơ sở đó chính là ở Hà Nội và Sài Gòn thì là các anh chị có thể là lên tận nơi để xem hàng để được ờ, ừ, thợ bài lá tư vấn cho các anh chị những cái dòng sản phẩm nào phù hợp với lại sân chơi và phù hợp với lại cái sở trường của mình nhất